Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách à, bắn keo silicon à, để có những sản phẩm à, nhôm kiến đẹp thì ngoài những cái kỹ năng của người thợ là phải giỏi thì à, cái việc bắn keo silicon là hết sức quan trọng nó sẽ làm tăng à, tính thẩm mỹ của sản phẩm à, chúng ta làm ra ví dụ các bạn đang xem đây là cái đường kiều tôi bắn của cái hệ cửa DK của Tiger có nghĩa là cửa nhôm cao cấp đó hệ cửa nhôm cao cấp của thằng Tiger á đường keo này tới bán thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ không nghĩ nó là đường keo bán mà các bạn sẽ nhiều người nhầm tưởng nó là dông nhất các bạn thấy đó đường keo để mà bắn được đường keo đẹp như thế này thì các bạn cần phải ờ, cũng phải tập rất nhiều ví dụ như những cái chiếc cửa nhôm ờ, thế này thì chúng ta cũng ờ, không cần phải xài rôn mà cũng không có rôn đâu mà xài chúng ta chủ yếu là chúng ta bắn keo cho nên hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách bắn keo cho nó sao cho nó đẹp nếu như chúng ta mà làm uh, cửa hay chúng ta làm các cái uh, sản phẩm của chúng ta đã chắc chắn đẹp rồi nhưng mà cái đường vuông của nó mà chúng ta bắn nó lem nó không đẹp thì coi như là cái sản phẩm của chúng ta coi như là cũng bị à, cũng bị giảm giá trị đi rất nhiều cho nên cái việc bắn kêu là cũng rất quan trọng hay uh, những uh, người mà có nhu cầu bắn keo uh, ờ, ở như các cái uh, labobo hay là cái uh, cái bếp ga bếp việt thì uh, cũng có thể xem và bắn keo theo cách của tôi thì uh, bắn keo nó sẽ đẹp và tính thẩm mỹ sẽ cao chứ còn chúng ta mà làm uh, cửa nhôm mà chúng ta cứ phải mỗi lần băng keo mà chúng ta phải dán băng keo thì nó tiền thì nó thốn bao nhiêu nhưng mà rất là mất thời gian cái công việc mà giờ mua keo về mà dán ờ, xong rồi chúng ta mới bắn thì nó bình thường quá rồi nó rất là mất thời gian thì để bắn keo được thì ờ, trước hết chúng ta phải ờ, cắt cái đầu keo biết cắt đầu keo công việc cắt đầu keo là cũng đó cũng quan trọng để quyết định cái đường tiêu có đẹp hay không nhiều người bắn bước ra cái việc xong rồi nó lâm nhâm rồi cạo mất ờ, khổ luôn thì cái đầu kêu chúng ta lưu ý là chúng ta cắt cái đầu kêu á thì tốt nhất là chúng ta cắt cái đầu kêu khoảng ờ, cái lỗ kêu lỗ đầu kêu khoảng 50 mm thôi đừng mua các sản quá các sản phẩm thông thường trừ trường hợp những cái à, hồ cá lớn thì chúng ta mới cắt à, lớn thôi cái đầu keo như chừng này là vừa và cái độ vát của đầu keo chúng ta cắt là khoảng 60 độ nhưng tắt cắt đầu keo là chúng ta cắt phải à, ngoặt chứ đừng ra phải ngoặt chúng ta đừng có cắt nó lầy nhầy đó cắt thắng vào đường đúng không ạ rồi cái đầu kêu này nó sẽ cắt tạo cho đấy tôi hướng dẫn cho các bạn đây thì uh, nếu mà chúng ta mà dán hồ cá thì chúng ta cắt uh, ờ, hồ cá những hồ cá lớn á, chúng ta mới cần cắt đồng một cái bự thôi còn uh, các cái hồ cá nhỏ thì cũng cắt khoảng uh, 4 5 mm thôi cái lò 4 5 mm là được rồi các bạn thường nghe là dán màu cá mà dấu kêu á chắc tôi chẳng có dấu gì cả chúng ta bắn kêu là bắn kêu trên ờ, cái ờ, mép kiếm cho nó đều nó đừng có đứt đoạn nó đều một đường sau đó chúng ta dán lại với nhau và những cái chó kêu mà nó dư nó liêm ra thì lấy lấy dao chúng ta cạo qua nó đi là coi như là uh, gọi là dán uh, dấu dấu dấu kêu á thì đó thì giống cái đường này tức là chúng ta không bắn thêm trong này nữa thì gọi là ờ, đấu kêu và để bắn được đồ kêu đẹp thì như tôi nói là phải cắt đầu kêu và sau đó chúng ta xác định cái khi chúng ta cầm súng chúng ta bắn ấy, thì cái đầu vát của kêu tôi sẽ đánh dốc hai bên đây cái đầu vát của kêu đây là 60 độ tôi sẽ đánh dấu hai bên cân xứng đây là cái đầu vát trên xuống tôi đánh dấu nha thì cái khi mà bắn vô cái cạnh kiếm thì chúng ta phải tìm cái điểm tựa điểm tựa của nó là đây hai bên đây nó sẽ tựa vào hai cái thành của à, hai cái thành của cái gờ cái g này sẽ tựa hai thành của cái này và chúng ta chúc cái đầu keo cho theo ý muốn của chúng ta cái đầu múa của cái đầu keo nó sẽ là thành một cái uh, cái cái cái uh, cái điểm để mà vút cái đường keo cho nó nhẵn luôn và nếu chúng ta mà bắn đắp keo á, thì chúng ta hơi ngách cái đầu keo lên một chút thì keo nó sẽ tùn ra nhiều thì gọi là keo nó ra nhiều thì gọi là đắp đầu keo đắp keo còn nếu bình thường chúng ta để giữ cân bằng chúng ta giữ cân bằng thì keo nó sẽ và chúng ta bắn keo nó đều tay chúng ta kéo nó đi đều thì keo nó sẽ đẹp chúng ta lưu ý là sẽ tạo ra cái điểm điểm tì điểm từ gì tì cho đầu keo và trong ra kéo này nó mới đều được còn nếu mà không có điểm tì đầu keo thì bắn rất khó bây giờ tôi sẽ bắn thử các bạn xem bây giờ tôi xài kiểu silicon sữa silicon sữa cho các bạn dễ nhìn lưu ý là mỗi lần chúng ta bóp cái đầu kia ra ví dụ như thừa thế này một là chúng ta lấy khăn còn hai lấy tay lấy tay rồi chúng ta phải gạt nó đi chúng ta, ta không có để thừa thế này mà chúng ta đưa một cái đường ờ, đường kêu chúng, chúng ta cũng bị bắn được nếu mà đưa vậy là cái đường kêu nó sẽ xấu chúng ta phải gạt đi hết đi để chúng ta đặt vào đây các bạn sẽ bán kiều nó rất như là đẹp, đó đây tôi bắn bên này nữa cho các bạn xem đó, nếu như nó mà bị ờ, kêu mỗi lần chúng ta bắn mà nó tụt ra chúng ta cứ nhất là lau đi còn lấy không thì lấy tay chúng ta gạt đi chứ đừng có để nó nó dư mà chúng ta cho vào cái vật chúng ta cần bắn luôn á thì nó rất là nham nhem và xấu cho nên là chúng ta phải cẩn thận cho đó cái đường kiêu của tôi bắn đây các bạn chờ xem đây là cái đường kiêu của tôi bán, tôi bán một kiêu sữa cho các bạn dễ quan sát nó rất chi là đều các bạn mà không tôi không tôi làm nghề tôi không phải xài ờ, tới băng kiêu dính làm gì với tôi bắn đường kiêu nó đều thế này thì xài một kiêu dính rất là mất thời gian và đâm ra rồi sản phẩm nó cũng đâu có đẹp hơn cái ờ, kiêu tôi bắn ờ, không xài bằng dính đâu bắn kêu rồi các bạn có mút vút vút lại đường kêu cho nó nhắn cũng được không vút thôi nếu như bạn bạn bắn đẹp thì thôi đây đường kêu bắn à, đẹp rồi thì không cần thấy vút nữa nhưng trường hợp nếu mà chúng ta vút thì đây tôi sẽ vút cho các bạn xem chúng ta đưa ngón tay chúng ta vút đều kéo đều nha chúng ta đưa vào chúng ta kéo đều cái đường kêu cho nó chạy cho nó đều nó mịn đấy nếu trường hợp phải vút thì cái đường kêu nó vẫn cứ chạy à, đều và rất là đẹp các bạn thấy không một khi chúng ta chúng ta bắn là chúng ta phải kết hợp cái cảm giác của cái lực tay và cái đầu kêu cô phải có điểm tì chúng ta phải cảm nhận được cái điểm tì điểm tì của nó chạy đều tì của cái đầu kêu nó sẽ chạy đều đúng không và vâng, một đồng thời chúng ta phải cảm nhận được cái lực và kêu nó ra chúng ta phải quan sát chúng ta phải phối hợp tóm lại phải phối hợp các giác quan thì chúng ta mới à, bắn được cái đường kêu mà nó đẹp như ý muốn còn đối với cái à, đối với các cái đường kêu mà mặt thẳng thì tốt nhất là cái độ hở của nó à, khoảng 3 à, mm là chúng ta bắn đẹp như thế này thì đây tôi cũng bắn thử cho các bạn xem cái đường kêu à, nối mặt thẳng một tay cầm khóa bắn đây đây các bạn cũng tùy như vậy cũng tùy cái cái đây cái cái mép hai cái điểm này chúng tùy vào giữa chúng ta tùy cho hai hai hai chúng ta tùy ra cái đầu kêu nó chút xuống hơi chút xuống mà chúng ta bắn kêu kéo tới chúng ta kêu ra vừa thôi chúng ta quan sát thấy kêu ra vừa thôi là được rồi đừng có cho nó ra nhiều quá Đây. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta phải tì Chúng ta phải có điểm tì nhưng mà chúng ta phải kéo ra phải có cảm giác chúng ta phải biết cách tỉ cái đầu kêu thì nó mới đẹp được rồi rất cảm ơn các bạn đã xem ờ, clip của tôi tôi sẽ đăng ờ, những clip ờ, có ích tới việc học nghề cho các bạn nhớ đăng ký kênh của tôi và chia sẻ dùm cảm ơn các bạn rất nhiều